anh thương ước muốn đừng ngủ quên gọi đến tôi thoát ra cơn mưa nào trên vênh bờ đến sâu bao gọi người em kề vai tôi ngồi bên thềm mở lại đằng sau những khúc quanh co và tháng rồi để quay về rồi ngọn lửa bùng trong mắt thêm sâu hẹn ước ngày tháng yên đềm tiếng gọi rất quen nơi khung trời bò mò nuôi những ao ước dù lẻ loi gọi tên tôi vượt qua những hài hùng tranh vênh bờ đêm sau bao gọi mời em kề vai tôi ngồi bên thềm bỏ lại đằng sau những khung quanh co và cảm gió để quay về ở đó có tôi với em này đây tiếng gọi rất mềm tôi ngọn lửa bừng trong mắt thêm sâu hẹn ước ngày tháng rất soi thật nhiều chỉ hơi hay thôi sóng gió bên đời hỏi chính mình lựa chọn một lối để bước đi dừng chân hay quay về ở đó có tôi với em này đây tiếng gọi rất mềm tôi còn là bước trong mắt em